bạn đang lắng nghe những đóa hoa lòng radio, kênh kết nối và chia sẻ cảm xúc. Chúc bạn có những giây phút thật thư giãn, thật an. Duy và những lá thư trong chai và các bạn cùng đoàn khệ nệ ôm những thùng sách vở, bánh kẹo lên dốc đồi. Mưa phùn tháng 6 khiến những con đường trở nên trơn trượt. Chúng tôi gồng đôi giày đi trekking, bám vào sườn đồi, dốc khá cao. Gần đến khu làng thiểu số của các bé cũng là lúc ngước mắt lên là chạm được những đám mây trên đầu. Năm ấy là năm 2006 tôi cùng các bạn tình nguyện tổ chức những chuyến đi trao tặng, hỗ trợ sách, dụng cụ học tập cho các em học sinh trường làng, những nơi còn khó khăn, thiếu thốn điều kiện về lương thực, thực phẩm và môi trường giáo dục dành cho trẻ vùng sâu, vùng xa. Theo chân một chị giáo viên trong làng, chúng tôi đã đến được trường của các con đó là một dãy gồm nhiều căn tròi sập sệ có nhiều chiếc bàn ghế tự đóng siêu vẹo và một cái bàn đen to tôi thở nhẹ nhẹ thầm cảm ơn ngôi trường khang trang mà tôi theo học không hiểu vì sao tôi đã có lúc từng cúp học vì chán trường chán lớp và cũng thầm trách sự ngu ngốc của chính mình ngày còn thơ bé chúng tôi mở những chiếc thùng giấy nặng trịch lần lượt lấy sách giáo khoa tập vở mới và dụng cụ học tập đặt lên chiếc bàn lớn rất nhiều trẻ em với đủ biểu cảm và đủ trạng thái trong vết lem nhem của bùn đất gió cát và quần áo rách nhiều kiểu khác nhau đang đứng bên ngoài cửa lần lượt xếp hàng đi vào lớp theo sự hướng dẫn của cô giáo tiếng các con cười khúc khích reo lên khi nhận được bộ sách và phần quà của mình chừng cả căn phòng đang rung rinh chúng tôi rất mệt nhưng rất vui sức nóng gió khô lẫn độ ẩm lưng chừng của thời tiết khi đó khiến mọi người cảm thấy như hừng hực sốt mồ hôi và những nụ cười nhiệt huyết như hòa vào nhau tạo nên một bức tranh rất thật và nhiều năng lượng một cậu bé ngồi gần cuối lớp miệng mỉm cười nhưng đôi mắt rất buồn đang loay hoay tháo bao ni lông của chồng tập mới tôi bước đến và hỏi cúc cu con đang làm gì đó dạ con muốn dùng một tờ giấy đôi trong quyển tập vẽ và viết thư gửi bố ạ ồ bố con đi xa à vậy con có cần cô giúp không dạ vâng ạ à, cô có thể chỉ con viết và vẽ thật đẹp không ạ à? được chứ nhưng cô sẽ để con tự vẽ nhé cô giúp con viết thư thôi cô nghĩ bố sẽ thích hình con vẽ hơn dạ vâng chúng tôi dùng một tờ giấy đôi trong quyển tập còn thơm bừng mùi giấy một trang để vẽ và trang còn lại dùng để viết thư cậu bé chăm chú vẽ và tô màu bức tranh có đồi xanh ông mặt trời đang nhô lên và cậu bé đang ngồi kế một chú chó nhìn về hướng mặt trời bức vẽ nguệch ngoạc của trẻ con nhưng giàu trí tưởng tượng và phối màu rất tốt tôi thích thú ngồi nhìn từng thao tác của cậu ta tò mò hỏi đây là chú chó của con à dạ vâng ạ nó tên là cỏ ạ sao lại tên là cỏ à con dạ do bố và con gặp nó trên một bãi cỏ sau đồi lúc đó nó đang bị thương ở chân khi đó nó còn rất nhỏ và con đặt tên nó là cỏ vậy con tên là gì dạ con tên duy cô rất vui được biết con gì à con vẽ rất đẹp bây giờ con muốn viết gì cho bố nào dạ một lá thư nói về món quà hôm nay con nhận được từ các cô và con muốn kể cho bố nghe về chiếc xe bố tặng con này con đã biết chạy rồi và con muốn nói rằng con rất nhớ bố được rồi Duy, con viết bằng bút chì nháp trước. Cô sẽ ngồi đây xem con có sai chính tả hay cần cô giúp gì không nhé. Viết xong mình sẽ gửi thư cho bố. Tôi và Duy cùng viết lá thư, cố gắng không thay đổi bất cứ nội dung nào của con muốn nói với bố. Tôi thích ngôn từ của trẻ nhỏ và những lá thư thật tâm nên cứ để duy viết và tôi chỉ chỉnh sửa lỗi dấu câu chính tả mà thôi mất hơn một tiếng thì duy hoàn thành lá thư và hình vẽ duy xếp đôi lại và tôi cắt thủ công một chiếc hoa vàng dán bên ngoài tờ thư chúng tôi ra ngoài tham gia một số trò chơi thiếu nhi do các bạn tôi quản trò cùng các bọn trẻ trong vùng và các con cũng tổ chức lại trò chơi để chúng tôi được biết thêm về văn hóa sinh hoạt thiếu nhi nơi đây đó là một buổi chiều đầy ắp tiếng cười rộn rã tiếng hát tiếng đàn guitar của cô giáo khóa trên và những đôi mắt biết cười hồn nhiên của các con thời tiết dịu nhẹ hơn về đêm và xe lạnh dần tối đến sau khi ăn bữa cơm làng mộc mạc nhưng vị rất ngon và ấm cúng cùng các phụ huynh tôi dọn dẹp cùng họ sau đó quay trở lại sắp xếp một chút đồ đạc cá nhân tại góc tròi nơi tôi sẽ ngủ thấy duy lấp ló ngoài sân tôi bảo thằng bé vào đi tôi vẫn chưa ngủ duy nắm tay tôi bảo muốn dắt tôi tới một nơi này vào ban đêm nhìn rất đẹp tôi cầm theo chiếc đèn pin và theo chân duy trời xe lạnh duy chỉ mặc một cái áo khoác mỏng tôi bảo khoác thêm chiếc áo thể thao của tôi nữa để không bị cảm và không bị mũi đốt đó là một ngọn đồi nhỏ kế nhà duy chúng tôi đến đó dễ dàng sau hơn 20 phút đi bộ duy hăng hái kéo tay tôi chạy nhanh nhanh rồi cười lý lắc như bao đứa trẻ nhỏ vẫn thích chạy đua với nhau như thế tôi chạy theo thở hổn hển níu theo bàn tay bé xíu trong lòng bàn tay mình leo lên đồi wow tôi chưa bao giờ nhìn thấy bầu trời đêm nào lại đẹp như thế chúng tôi ngồi xuống dưới lòng trời đêm trên đầu rất nhiều những vì sao chiếu lấp lánh gió se lạnh và hoàn toàn tĩnh lặng mùi hoa cỏ ẩm sương khi chiều bỗng nồng hơn về đêm tôi hít thở thật sâu ngưng lại thật lâu rồi thở hắt ra thật là đẹp và trong lành vâng người dân ở đây có cuộc sống khó khăn nhưng tạo hóa đã cân bằng lại một bầu không khí và thiên nhiên rất lành mạnh cho mọi người tôi nghĩ bản chất cuộc sống luôn công bằng cảm ơn con cảm ơn con duy ạ à. nơi này thật đẹp cô cảm thấy rất gần với bầu trời và có thể nhìn buôn làng từ trên cao thế này thật thích cô nghĩ buổi sáng hay buổi chiều nơi này đều đẹp đúng không con Dạ vâng ạ. Bố là người chỉ con nơi này đầu tiên. Sau đó hai bố con cũng hay đến đây vào buổi chiều. Có một lần bố chỉ con gấp tàu bay và thả nó bay từ đây đó ạ. Vậy con hay đến đây một mình hay đi với các bạn? Dạ con đi với các bạn, nhưng con hay đến một mình nhiều hơn. Những khi con nhớ bố à bố con đi làm xa à mai mình sẽ đi gửi thư như thế nào ta dạ con cũng không biết nữa ạ con chưa từng gửi thư cho bố trước đó vậy cô nghĩ mẹ con chắc là biết địa chỉ của bố đấy mai cô sẽ hỏi mẹ con nhé dạ không mẹ con cũng không biết tôi chợt thấy những giọt nước mắt lấp lánh từ mắt duy sáng lên trong đêm tối tôi hốt hoảng hỏi con sao thế con đang khóc hả con dạ cô con nhớ bố nhưng bố sẽ không về nữa ạ mẹ nói bố sẽ không bao giờ về nữa bố con đã mất rồi ạ à. tôi nghe trái tim mình như bóp nghẹn lại tôi ôm duy vào lòng nhẹ nhàng như sợ những nỗi buồn trên khuôn mặt bé thơ đó có thể vỡ hòa ôi cô xin lỗi duy ngoan duy ngoan của cô con khóc đi cô ở đây nếu con nhớ bố con hãy khóc nhiều nhé duy khóc rất nhiều ướt cả một bên tay áo khoác của tôi tôi cũng khóc theo cảm thấy thương duy vô cùng thương cho tuổi thơ của một đứa trẻ còn quá nhỏ để đối diện với nỗi mất mát này rồi thì duy cũng đến khóc tôi bảo để tôi là một trò ảo thuật vào sáng mai với duy và cả hai phải dậy thật sớm trước khi họp nhóm duy gật gật đầu mắt còn tèm nhem nỗi nhớ bố chúng tôi ngồi nhìn vào bầu trời đêm đầy sao và nhìn xuống những đốm đèn rất nhạt đang nhỏ dần bên dưới hít thở mùi hoa cỏ trong lành và lắng nghe tiếng côn trùng kêu mỗi lúc một lớn dần tôi kể duy nghe về sài gòn và những trò nghịch ngợm của tôi ngày bé thỉnh thoảng duy phá lên cười thích thú tôi cảm thấy vui vì mang lại một chút niềm vui nho nhỏ cho duy lúc này gần 8 giờ tối chúng tôi đi về tôi cảm ơn duy đã chỉ tôi biết một nơi bí mật đẹp như vậy và hẹn sáng mai gặp nhau lúc 6 giờ để cùng tôi thực hiện trò ảo thuật đêm đó tôi ngủ rất ngắn và chập chờn không biết do lạ chỗ hay do những giọt nước mắt và tâm sự của một đứa trẻ vừa lên 10 đã phải chịu nhiều khó khăn như vậy. Duy dậy rất sớm, khi tôi đi rửa mặt ngoài sân, đã thấy Duy đứng chờ tôi. Tôi bảo Duy về lấy lá thư và hình vẽ muốn gửi bố đem qua và cùng tôi đi đến một nơi không khí buổi sáng còn sương mù lành lạnh tôi nghe tiếng chim hót lanh lảnh quả thật đối với thành phố nơi tôi ở thì đây là một bức tranh tuyệt đẹp và sống động là con gái sài thành tôi luôn thích những nơi gần gũi thiên nhiên và có không khí trong lành như thế này tôi vào nhà chị giáo viên xin một cái chai rỗng mở ba lô lấy cây viết lông theo duy đã quay trở lại với lá thư và hình vẽ tôi bảo duy cuộn tờ thư lại lần lượt bỏ dọc vào chai đậy cái nút bần thật chặt và tôi nói duy có thể viết bên ngoài tên duy và tên bố duy nắn nót viết duy gửi bố đạm Tôi và Duy đi xuống con suối đầu làng khi chiều hôm trên đường đến với các con. Chúng tôi đã đi ngang qua. Tôi nói với Duy, cô đã tìm được cách gửi thư cho bố rồi. Con hãy đặt cái chai xuống đây và dòng suối sẽ đưa thư tới với bố. Sau này, mỗi lần con nhớ bố hay muốn viết thư cho bố, hãy gửi như thế này nhé. Duy đặt cái chai xuống Dòng nước bắt đầu đẩy chai đi chậm chậm Và nhanh dần Duy và tôi nhìn cho đến khi Cái chai mất hút Chúng tôi im lặng Trong suốt quá trình đó Rồi bỗng nhiên Duy quay qua ôm chặt tôi Vừa khóc vừa nói Con cảm ơn cô Bây giờ con sẽ gửi thư cho bố mỗi khi con nhớ bố ạ à. cậu nhóc hư con làm cô khóc theo này lau mắt đi con cô nghĩ bố sẽ đọc thư con sớm thôi vì bố cũng nhớ con lắm bây giờ mình quay lại cho kịp giờ ăn sáng và sinh hoạt nhé con trên đường về lại trường nó thổi hai bên đồi nhẹ nhàng và vui ấm như tiếng ru của bố mẹ hát tôi nghe thuở nhỏ duy khiến trái tim tôi dấy lên nhiều nỗi day dứt tuổi thơ khi còn ngỗ nghịch khiến bố mẹ mình buồn lòng duy khiến suy nghĩ trong tôi thức tỉnh vì cảm thấy may mắn vì mình còn bố còn mẹ tôi mỉm cười mà nước mắt không ngừng rơi vừa vui cho khái niệm nhận thức được nhen nhóm bên trong mình vừa đau lòng cho duy và những tuổi thơ không trọn mẹ khác kết thúc thời gian sinh hoạt chung chúng tôi chào các con và mọi người ra về trong ba lô mang theo những món quà bé bé tự tay các con làm và những món quà quê mộc mạc của phụ huynh trong làng như một lời cảm ơn đường về rất xa chiếc ba lô nặng hơn với những bài học và tình thương tình người tôi đã có được gói thật chặt vào đó tôi thầm nghĩ về câu ngày xưa đi học vẫn thường đọc ea đi một ngày đàn học một sàng khôn thỉnh thoảng tôi vẫn gửi dụng cụ học tập sách và quà cho duy qua những chuyến trao tặng của bạn tôi và duy cũng viết thư cho nhau thằng bé trưởng thành và lớn nhanh trong suy nghĩ rất nhiều năm tháng trôi đi tôi rời việt nam việc thực hiện buổi đến thăm các con không còn nhiều nữa ngoài những công tác gửi quà cho các con tôi vẫn nhớ duy cậu bé gắn kết tôi với những suy nghĩ ngày quay về làm những công tác thiện nguyện cho trẻ em mồ côi khó khăn mắc bệnh ung thư cậu bé đã thức tỉnh tôi nhìn nhận sự may mắn khi còn được tình yêu thương của ba mẹ và ý thức được nên làm gì để trân trọng công lao đó cậu bé chỉ cho tôi thấy bầu trời về đêm rất đẹp và không đáng sợ duy viết cho tôi những lá thư sau này gửi qua đoàn sau những chuyến các bạn đến thăm và nói rằng vẫn giữ thói quen gửi thư cho bố năm tôi trở về duy đã là một cậu bé trưởng thành vừa đậu vào đại học mỹ thuật chúng tôi gặp lại tôi thấy vui vui khi xưng cô như ngày trước lúc đối diện duy con đã trưởng thành và cao lớn chỉ có đôi mắt vẫn vậy vẫn buồn nhưng mạnh mẽ và rắn giỏi hơn duy nói tôi nhìn vẫn như ngày đầu tiên theo cậu bé lên đồi ngắm sao tôi không lớn tuổi đi tí nào tôi phì cười và nghĩ chắc do tuyết xứ nga lạnh quá gọi cà phê xong tôi nhìn duy nói cảm ơn con duy à cảm ơn con đã mạnh mẽ và thực hiện ước mơ của mình ngày trước cô đã biết rằng con sẽ là cậu bé đặc biệt và rất giỏi khi biết con vào trường đại học mỹ thuật cô vui lắm dạ con cảm ơn cô cũng nhờ tình yêu thương của mẹ các cô chú đã giúp đỡ và sự động viên của cô và những lá thư trong chai đó mà con đã vững tâm rằng bố vẫn lắng nghe con dõi theo con thôi đi nhóc con ạ à, đừng làm cô khóc nữa con giỏi nhất là vậy đấy còn cô giỏi nhất là khóc nhè duy nhìn tôi vẫn lý lắc trêu tôi như ngày nào chúng tôi đã có thể trò chuyện cùng nhau về cuộc sống của duy sau khi chuyển lên sài gòn và tôi nói về nước nga chúng tôi ôm nhau chào ra về tôi vỗ vỗ tấm lưng to lớn của duy và nói cố lên nhóc con sẽ làm được ăn gì mà to cao như vậy sao mà cô ôm vào lòng như hồi xưa được nữa à con biết không cô đã có em bé đấy tên cháu là duy nguyễn duy Ô, thế hả cô tên con hay quá mà phải không không phải hay mà là tên con có một ý nghĩa nhất định với cô vì sau khi gặp con cô đã biết thương bố mẹ nhiều hơn trước và không muốn làm bố mẹ buồn lòng vì cô nhiều nữa nhóc ạ à. tôi nghĩ trong đầu nhưng không định nói điều này với duy từ chiếc loa của quán cà phê Starbucks vang lên bài hát Merry Christmas. Đó là một ngày của tháng 12, mùa Giáng sinh năm 2017. Cả thành phố ngập trong ánh đèn vàng và những bản nhạc thánh ca. Tôi dắt xe ra chuẩn bị đi mua ít giấy gói quà và một số dụng cụ handmade làm quà Giáng sinh tặng bố mẹ và thằng nhóc Duy đang ở nhà. Trong trái tim tôi khi ấy, dấy lên một niềm ấm áp suốt đoạn đường chạy xe. Mặc dù tháng 12, Sài Gòn đã xe lạnh. Cảm ơn đời đã mang đến những buổi gặp gỡ, cảm ơn những người đã đến, từ đó mà cuộc sống dẫu xù xì nhưng có một nét đẹp rất riêng. Từng hạt giống gieo trên nương đồng nay đã trổ hoa tươi trong ngày vui vinh quang. Trích lời thánh ca hạt giống trổ bông. Viết về Duy, một cậu bé miền Tây Bắc tôi đã gặp. Viết về ngày tháng, lòng tôi thức tỉnh sau những ngỗ nghịch của tuổi trẻ. Viết về một buổi chiều mùa Giáng sinh, tôi đã cảm nhận niềm hân hoan và ấm áp như tình ngài và tình người viết như một lá thư cảm ơn đời rất thật những lá thư trong chai Cảm ơn bạn đã dành thời gian đồng hành cùng hành trình thương của những đóa hoa lòng radio. Những bình luận, chia sẻ và theo dõi của bạn là món quà ấm áp nhất chúng mình nhận được xuyên suốt hành trình này. Hẹn gặp bạn ở các số tiếp theo nhé. Cảm ơn bạn, đóa hoa mùa an.